Rồi hello xin chào bà con cô bác nha Thì hôm nay Phạm Hưởng sẽ chia sẻ cho bà con một cái số vấn đề à, Nhiều hôm uh, nhiều bà con cô bác à, à, đang thắc mắc là cái à, mua cái sản phẩm mà đã có giấy kiểm định rồi nhưng chưa chắc là đó là đó là giấy thật đó là kiểm định thật nhá, giấy thật hay giấy giả nhá nhiều bà con cô bác hỏi là cái giấy kiểm định này uh, có thể làm giả đây hay không à, nếu mà chỉ có nhờ chỉ có nhờ vào cái giấy tờ giấy này để mà xác minh ờ, là thật hay giả thì Phạm Hưởng nói cái tờ giấy này có thể làm giả nha tất cả những dòng cái gì nó nha tiền còn làm giả được thì mấy tờ giấy này thì sao không làm giả được nhá nhưng hôm nay Phạm Hưởng chia sẻ cho bà con cách nhận biết được nhá cách nhận biết được là cái giấy chứng thư này thật hay là giả chia sẻ cho bà con luôn nhá giấy chứng thư thật hay là giả nhá đấy trước tiên thì phạm hướng chia sẻ cho bà con ấy, trước tiên là chúng ta chia sẻ bà con là cái à, giấy này nhé bà con nhìn nhé trước tiên phạm hướng chia sẻ trước trước tiên là bà con nhìn cái giấy nhá là trước trước, trước tiên là nó bà con nhìn cái giấy cái giấy này nó sẽ bóng nè bà con nhìn nhá mặt trước nó bóng và mặt sau bóng nhá mặt trước nó bóng và mặt sau nó bóng bà con thấy không nhá đấy rồi tiếp theo phạm hướng chia sẻ bà con nhé ở trong cái tờ giấy này nó tất cả đều có in chìm cái, cái logo bà con nhé tất cả cái dòng lấy này là phải có in chìm mà con thấy không có cái có cái cái logo chìm mà con thấy logo chìm chìm cái mà cái cái cái, cái, cái khung này bà thấy cái khung ờ, không không kiểu không tâm giác không lục giác này có thấy không đấy đấy là cái cái, cái in chìm nhá đấy đây cái dòng này cũng thế nè đây cái thằng này cũng thế nào con này đấy là con thấy không mà con thấy nó nó nó có nó có cái uh, lục giác của con thấy không lục giác đây nè nó in chìm nhá nó in chìm ở trong tờ giấy nhá đấy đấy thì um, tờ giấy này thì có hai loại một loại là hình vuông và một loại hình giống như tờ A4 như thế này nhá một loại tờ giống A4 như thế này Đấy, thì hiện nay thì cái viện nghiên cứu của IGG này thì là do ông thạc sĩ Phạm Văn Long nhá. Đây là ông thạc sĩ Phạm Văn Long nhá, là ông ấy ờ, kiểm định đấy nhá. Rồi, tiếp theo phòng hứa chia sẻ cho bà con nhá. Khi cái tờ giấy này thì bà con nhìn nhá, bà con nhìn cái cái, cái, cái hình chụp này, bà con này, bà con nhìn cái hình chụp của người ta so với hình cái cái hình sản phẩm nhá nó phải giống nhau nhá nó phải giống nhau màu nó phải giống nhau nha bà con nhá nhìn màu nó phải giống nhau đấy nhá đấy là về à, chúng ta kiểm định tức là nhìn hàng thật đây đây là đây chúng ta nhìn mắt thường nhé chúng ta nhìn mắt thường nhá đấy là chúng ta nhìn cái sản phẩm và cái tờ giấy này đó rồi tiếp theo á thì khi bà con mua thì bà con lưu ý cho phòng hưởng á là tiếp theo như thế này nó có giả nhá thì uh, cái hàng của nó là nó có một tờ giấy này và nó có thêm một cái tem nhá nhá có một tờ giấy này và có bọc đỏ này là, là, là, là quan trọng này và tiếp theo nó phải có cái tem như thế này nó phải có một cái tem cái tem để dán lên cái sản phẩm nhá để nó dán vào lên cái sản phẩm nhá có tem thì nó sẽ là hình ờ, nó hình dài như thế này có tem nó sẽ dài nó có, có, có bản khúc nữa Đấy, có nghĩa là nó phải có tem một cái tem nhỏ này để dán lên sản phẩm Đấy, và cái thứ hai đó là nó phải có thêm một tờ giấy này tờ giấy và một cái tem như thế này để xác minh đó là hàng thật nhé đấy, bà, bà con kiểm tra nhé đấy khi các bà con cô bác mua mua cái sản phẩm thì bà con yêu cầu là, là cho tôi xem chụp hình cho tôi xem là cái bảng à, cái bảng à, kiểm định và hãy chụp cho tôi xem cái à, tờ giấy cái miếng dán cái miếng dán này kiểm định này xem cái thông số của nó thông số ở đây cái số phiếu của nó nhé có làm đúng cái số phiếu này không nhé Đấy. rồi là cái logo của trong cái tờ cái tem này trong cái tờ tem có logo màu màu vàng nhá bà con nhá à, ở đây có logo này bà con chia sẻ bà con này trong cái tờ tem này nhá trong cái tờ tem ở đây nó có cái logo in chìm trong này nè in chìm đấy nó phải có logo luôn nhá hai cái tem nó đều có logo nhá đều có logo của cái công ty ờ, của cái chỗ kiểm định đấy này cái tem là cái logo này nè ấy nhá bà con nhá đấy là cái tem nó có logo nhá rồi là nó sẽ có mã vạch nhá ở đây nó sẽ có mã vạch chúng ta nhá cái mã nhá. Đấy, cái mã mã vạch nhá đấy, cái mã vận đấy, cái mã này á thì bà con lưu ý nhá chúng ta xem cái mã này đấy, chúng ta phải xem được cái mã này đấy, chúng ta so so sánh cái mã ở cái cái tem này với cái tem này xem nó trùng nhau hay không nhá rồi chúng ta xem là cái ờ, số phiếu này cái số phiếu này nó có trùng với số phiếu trên đây không đó là cái điều rất là quan trọng mà con để chúng ta kiểm định là nó là hàng nó là hàng chính xác hay hàng giả đấy nhá đấy rồi tiếp theo á, nếu bà con á, sợ nữa thì bà con á, có cách này bà con lấy cái số phiếu này lấy cái số phiếu này chúng ta lên cái trang web này chúng ta vào cái trang web đó là www.iggvn.vn và chúng đây chúng ta vào vào cái trang web này chúng ta vào cái chỗ gọi chứng thư giám định chúng ta nhấn vào đó chúng ta sẽ đánh cái số phiếu này vô chúng ta sẽ đánh cái số phiếu này vô thì cái số phiếu này đánh vô thì chúng ta ấn enter một phát nó sẽ hiện ra cái sản phẩm đó là sản phẩm này à, cái sản phẩm này à, được à, giám định vào ngày nào à, nhá đã được giám định vào ngày nào rồi là cái sản phẩm này kích thước nó như thế nào là nó có cái kích thước trọng lượng nó mẫu gì đấy rồi có tên của nó là tên gì có luôn nhá tất cả đầy đủ luôn nhá đấy nếu mà chúng ta đánh vào đó mà nó hiện lên cái sản phẩm này và như này là trùng là ok nhá thế còn không nữa thì bọn cũng chia sẻ cho bà con luôn là cái mã vạch ở đây có một cái mã vạch thì bà con chỉ cần là trong điện thoại của chúng ta chúng ta à, mở điện thoại lên chúng ta cài đặt cái mã vạch đó chúng ta cài cái phần mềm nó quét mã vạch khi chúng ta mở wifi lên chúng ta mở chúng ta quét mã vạch này thì nó sẽ hiện lên tức thì đó là quét một phát thì hiện lên là viện nghiên cứu nó sẽ hiện lên ở đây là viện nghiên cứu đá quý và vàng Đấy, vì là g nhá Đấy, có nghĩa là cái mã vạch này của chính công ty này của chính cái viện kiểm kiểm định này nhá đó là đúng nhá đó là chính xác nhá bà con nhá Đấy, thì bà con uh, chia sẻ bà con như vậy rồi tiếp theo này phạm hướng nó chia sẻ luôn thì thực sự ra là không có thằng nào nói chung là không có người nào mà dám mà mua một cái à, cái máy in à, một cái máy mà máy máy in ra cái, cái sản phẩm này nhé không dám đầu tư nhé có nghĩa là không dám người ta chỉ đầu tư có thể là người ta in làm giá bằng cái tờ giấy này được người ta có thể làm giá bằng giá bằng tờ giấy này nhưng cái phiếu kiểm định nhỏ như thế này người ta không bao giờ ta làm được thứ nhất là không làm được thứ hai nữa làm được nhưng mà người ta phải đầu tư một cái số tiền cực kỳ lớn cực kỳ lớn để vô cái máy vô cái con máy này để mà làm cái này thực sự ra thực sự ra người ta bỏ tiền ra không biết ta thu được được lại bao nhiêu mà ta dám bỏ số tiền lớn như thế để mà mua này thì thực sự không có nhá không có người là ngu mà người ta bỏ số tiền lớn ra để ta mua cái máy in mà in ra cái này nhá nó thẳng cho bà con cô bác người ta chỉ có in ra cái này thì có nếu mà người ta in cái này ra cho bà con cô bác mà người ta không có cái phiếu như thế này nữa thì bà con cô bác lên lưu ý là phải kiểm tra ngay nhé cái mã vạch trên đây số trên đây có cái, cái hình logo logo chìm cái logo chìm cái logo chìm là rất là khó nha con logo chìm trên này trên cái sản phẩm này là rất là khó in nhá rất là khó in ra nhá đó rất là khó đấy hoặc là bà con chỉ cần là lấy cái điện thoại quét mã vạch nhé lấy cái điện thoại quét mã vạch đây thì thực nó tự khắc nó sẽ ra được cái điện nghiên cứu này nó sẽ ra được ra, ra được cái này nhá đấy thì bà con lưu ý như vậy đấy thì phẩm hướng hôm nay chia sẻ bà con là cái này cái phiếu này và cái tờ này có thể làm giá được nói thẳng là có thể làm giá được nhưng nói chung là cái ờ, cái mã vạch này cái mã vạch này hoặc là cái ờ, cái số phiếu này làm giá. nếu người ta làm giá thì dĩ nhiên chúng ta vào cái trang web này chúng ta đánh vào đánh trang web là cho đánh vào đánh số phiếu này vào chúng ta nhấn nhấn enter một phát nó không ra được nó không ra được sản phẩm đó là hàng giả hoặc là nó ra cái sản phẩm khác nó ra phản sản phẩm không như là trên hình nó không như hình trên hình đó là sản phẩm không đúng nhé đó là gọi là cái chứng thư giám định đó là hàng giả hoặc là hàng không đúng sản phẩm nhưng bà con lưu ý nhá đấy là phẩm hôm nay chia sẻ với bà con là là cái cái cái cái, cái chứng thư giám định này là là có có hàng giả nhá đấy thì hôm nay phẩm hưởng chia sẻ cái video này cũng mong là muốn giao lưu với các bạn và cũng, cũng mong là các bạn chia sẻ video này cho trên mạng xã hội để em gì để những người đang thực hiện làm những cái, cái, cái những cái làm những cái tờ giấy tờ giả như thế này lên người để người ta biết người ta chắn không làm nên làm giả nhé cái gì người ta làm giá đều có cái ấy cả nó đều có cái sai số nó đều có một cái gì đó là không thể nào như, như hàng thật được nhé đấy cái tiền giá làm người ta vẫn có cách để ta phân biệt được đó là tiền giá hay tiền thật nhé nó vẫn có một cái, có một mấu chốt đó để tìm ra được cái cái cái cái cái, cái thật và cái giả nhé đấy thì thôi ờ, phạm hưởng xin ờ, kết thúc cái video tại đây nhé thì ờ, thì bà con cô bác á, có nhu cầu mà mua sản phẩm như thế này đấy thì bà con cứ à, liên hệ số hotline của phạm hưởng là 0389 961 245 nhé và cũng là cái số zalo kết bạn cho bà con đấy thì bà con thích cái sản phẩm nào thì cứ inbox cho phạm hưởng thằng phạm hưởng sẽ báo giá cho bà con nhé đấy đây là một cái bức tranh cực kỳ là đẹp đấy đồng tiền nhá đấy đồng điếu đó, được ờ, in hình ờ, mã đáo thành công nhé cực kỳ là đẹp cho bà con nhé đấy, đấy nhé thì thôi phòng hứa xin ờ, kết thúc video tại đây nhé mong là bà con cô bác là xem được cái video này thì cũng biết được cũng nhận biết được ra là cái hàng thật như thế nào hàng giả như thế nào nhé. chứng thư giám định lại nó như thế nào nhá chúng ta đã nhận biết được nhá tất cả trong đây nó đều đầy đủ hết và trong cái giấy giám thư chứng chứng giám định này nó đều có số nhé, nó đều có số tổng đài nhé, đều có số hotline nhé ở ờ, trong này nó đều có số hotline để chúng ta liên lạc với người ta nhé đấy, tất cả đều có số hotline hết nhé giấy tờ người ta vậy tất cả đều có ấy hết nhá trong này tất cả đều có số hotline và cái địa chỉ hết nhá đấy, bà lưu ý nhá thế thôi phòng hướng xin chào tạm biệt bà con cô bác nhá